và biết làm thiện mảnh đất trước sau gì cũng sẽ trở thành mảnh đất phước ứng với câu người phước ở đất phước đất phước người phước ở Khải Toàn rất cảm ơn anh chị đã mở lòng mời cúng động thổ. Anh chị làm về nghề xây dựng, tâm tánh thiện lành, biết kính trọng cả phần âm và phần dương, trước sau gì đây sẽ là mảnh đất lành. Đời người chúng ta có mấy ai được một lần cúng động thổ tự xây cất ngôi nhà của mình. Có được phước duyên ấy, tức là trong mệnh có sẵn hạt giống. Đời này sống thiện lành, vừa bồi dưỡng vừa bồi phước chính mình người phước ở đất phước đất phước người phước ở nếu tâm của bạn thiện bạn có lòng bố thí tự khắc sau một hai năm dọn về ở nơi này sẽ trở thành mảnh đất tốt làm ăn phát tài gia đạo thuận hòa thầy phong thủy có đến cũng giúp bạn thêm vài phần nhỏ quan trọng vẫn là nghiệp lực của bạn tạo ở kiếp trước và quá khứ bạn sống bất thiện thầy phong thủy giỏi cỡ nào bạn cúng kiến bao nhiêu sính lễ cũng chỉ là vô nghĩa cúng kiến dân sính lễ là cung dưỡng giảm sát sanh cung long thành là quan trọng nhất vừa tròn lễ dân gian phải lễ với những vị ở mảnh đất mở lòng trước với hàng xóm được như thế thì cân bằng dung hòa cả âm và dương quả là bậc thiện tri thức để cúng ít được nhiều các vị nên biết con người ăn bằng đoàn thực thế giới tâm linh ăn bằng xuất thực xính lễ không nhất thiết phải nhiều phải nhiều mâm nhiều quả chủ yếu do tâm thành số lượng không quan trọng bằng sự trang trọng thậm chí có thể cúng trái cây và đồ ăn chay nói về mượn tuổi khi cúng khi gia chủ nghĩ mình năm nay phạm năm nay thái tuế tam tai hoàng lâu kim ốc không riêng về cúng động thổ hay khai trương mở hàng mượn tuổi không có nhiều giá trị vì sao nhà của bạn công sức của bạn tiền bạc của bạn sự thành tâm của bạn là nhất nhất nhờ được người cúng giúp không thể nào có được sự thành tâm này tuổi hợp tuổi kỵ là một quan niệm xưa cũ thậm chí khi cúng nhập trạch khai trương động thổ các bạn hãy bỏ qua người hợp tuổi nhờ được người cúng giúp là người có tâm thiện vui vẻ nhanh nhẹn tốt bụng nhờ được người như vậy là sự khởi đầu tốt lành cho chính nơi này thậm chí bạn hưởng lây sự may mắn của họ trên tất cả vẫn là tâm lành của chính gia chủ tâm lành và biết làm thiện mảnh đất trước sau gì cũng sẽ trở thành mảnh đất phước ứng với câu người phước ở đất phước đất phước người phước ở xính lễ cúng động thổ tam sơn heo quay gà vịt hoặc cá tuy nhiên khải toàn khuyên chư vị nên cúng chay giảm sắc xanh. về phần trái cây nên có bốn loại quả thêm vào là rượu kẹo muối gạo nhan đèn bộ giấy tiền bằng mã bộ áo giấy phần này các bạn nên hỏi thầy phong thủy với quẻ nhà huyền không phi tinh của mình để gia chủ sắm bộ hai áo giấy phụ nữ với nhà có quẻ nhị hắc và bộ ba áo giấy nam giới với quẻ nhà có tam bích ở tọa. Về bài cúng đồng thổ, sau khi bài trí tất cả sính lễ ra bàn, sau đây là bài khấn khải toàn khuyến nghị. Con họ tên, năm sinh, hôm nay ngày tháng năm tại nơi mảnh đất mình động thổ. Chúng con khởi tạo xây cất nhà xin kính lễ thiên bộ thần địa chủ thần những vị cai quản mảnh đất này những vị quốc mặt quốc mài xin kính mong chư vị nhận ít xính lễ phù hộ mọi việc suôn sẻ làm ăn thuận lợi gia đạo bình an kèm theo những mong muốn của quý vị nay con xin động thổ mảnh đất này nếu có vô tình tổn hại những sinh linh tại đây xin rộng lòng thứ lỗi con cung kính chư vị quốc mặt quốc mai nhận ít xính lễ và sớm siêu thoát về cõi lành đồng thời mong những sinh linh mảnh đất này nếu có sát hại trong quá trình khởi tạo xin lượng thứ con phát nguyện nghĩ lành làm lành nói lành xin ơn trên gia hộ nam mô a di đà phật sau khi khấn xong các vị lại bốn góc theo thứ tự một là Tây Bắc hai là Đông Nam ba là Đông Bắc bốn là Tây Nam lại Tây Bắc đại diện cho bộ Phật cũng đại diện cho quẻ càng người cha người đứng đầu công ty lại Đông Nam địa bộ đại diện địa bộ đại diện tất cả Bồ Tát thứ ba lại sinh môn tức gốc Đông Bắc là cửa bên trong kỳ môn động giác cửa này đại diện cho các thiên thần vì vậy trước lại Phật sau lại Bồ Tát cuối là lại các thiên bộ thiên thần thứ tư lại tử môn gốc Tây Nam đại diện cho người phụ nữ thuộc âm sau khi lại xong bốn gốc các bạn cắm hương chờ tàn hơn một phần hai cây hương ta mới có thể đốt giấy tiền bằng mã trong lúc đốt giấy tiền bằng mã hãy khấn nguyện những điều lành kèm theo vuốt vài cú đất ở mảnh đất khải toàn thành tâm kính chúc các vị làm lành nghĩ lành gặp vạn duyên lành nam mô a di đà phật